thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm mã kèo trên và nằm tài thì cái trận này anh em ăn được cái mã tài mà anh em húp được cái mã rung nữa với lại anh em chỉ gãi cái kèo Inter Milan thôi thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em à, cũng rất là nhiều trận bên cái kênh uh, hai lúa soi kèo thì kênh bên đây mình nhận định hơi ít cho tất cả anh em để uh, mình đi song song hai kênh thì dạng sáng ngày qua chỉ có tầm 3 trận thôi anh em thì mình đã nhận định cho tất cả anh em hai trận rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mà mình nhận định trận tiếp theo của ngoại hạng Anh cho tất cả anh em nha dòng thứ 27 ngoại hạng Anh thì ờ, trước khi vào trận đấu thì ờ, anh em nào mà đang xem được những video mà mình nhận định cho tất cả anh em rồi mà anh em quan tâm về cái vấn đề muốn vào nhóm mình chơi và đăng ký trang để chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937 072 613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký và đưa tất cả anh em vào nhóm của mình chơi luôn nha thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em có trận giữa ờ, Fulham và Arsenal diễn ra vào lúc 22 giờ, 21 giờ, 20, 21 giờ nha anh em, 21 giờ ngày 12 tháng 3. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng Arsenal đang có vị trí ờ, đầu bảng xếp hạng với 63 ờ, điểm sau 26 vòng đấu. À, cách Man City ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tới 5 điểm lần nha anh em và trong khi đó Fulham đang có 39 điểm à, và sau 26 vòng đấu và đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng thì anh em thấy phong độ của thằng Fulham trong cái mùa giải 2022-2023 này Fulham mới vừa lên hạng nhưng mà Fulham đang có một cái vị trí thứ hạng rất là tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Trong khi đó à, Brighton nè, Brentford nè, Chelsea nè vừa đang đứng dưới hạng của thằng à, Fulham thì anh em thấy cái phần Fulham trong cái mùa giải mới lên hạng này Fulham đang có cái phong độ rất tốt nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích của hai đội trong những trận gần nhất cho tất cả anh em thì anh em thấy bên phía Fulham trong những trận gần nhất thì à, trận gần nhất Fulham để thua trước Brentford với cái tỷ số là 3-2 Trước đó thì Fulham đã thắng Leeds United, thắng à, Wolverhampton nè anh em Thì cái phong độ của thằng Fulham cũng rất tốt nha Nhưng mà gần đây Fulham đang có cái phong độ dần tuột nha anh em Thì bên phía Arsenal thì anh em cũng thấy Arsenal trận vừa rồi Arsenal để hòa hai điều trên sân nhà của Sporting thì anh em thấy à, lượt là lượt đi của cúp C2 này là cúp C2 nha anh em thì uh, cái phong độ của Arsenal đang dần lấy lại phong độ rồi thì uh, à, vào ngày 12 thì Arsenal sẽ gặp Fulham vào ngày 17 thì Arsenal sẽ gặp Sporting thì vào lịch sử đối đầu của Arsenal và Fulham thì anh em thấy trận gần nhất Fulham à, gặp Arsenal trên sân nhà của Arsenal thì Arsenal đã thắng Fulham với tỷ số là 2-1 cách biệt chỉ một bàn còn trước đó nữa thì một điều và trước đó nữa những bàn thắng luôn nghiêng về Arsenal với cách biệt từ 3 bàn đổ đi nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần đội hình của hai đội dự kiến ra sân thì anh em thấy bên Fulham chơi với sơ đồ 4231. Còn bên phía Arsenal chơi với sơ đồ 433 hàng công cao nhất là Nelson và Martinelli, Buyo Thì anh em thấy đội hình công của Arsenal không thể à, trùng bước trong cái đấu trường ngoại hạng Anh này nha anh em, vẫn tung cái đội hình mạnh nhất ra thì anh em cũng thấy hiện tại bên phía của thằng Fulham đang có những cầu thủ chấn thương rất là nhiều còn bên phía um, bên phía um, Arsenal thì cũng có sự quay trở lại của Gabriel Jesus nè anh em và rất là nhiều cầu thủ bốn cầu thủ đã quay trở lại trong trận đấu này do, do khỏi chấn thương và hết ờ, thẻ đỏ thì anh em cũng thấy à, sự um, góp mặt đầy đủ của thành viên bên phía Arsenal thì cái trận này Arsenal được đấu trên sân khách nữa nha anh em thì à, mình sẽ đi, đi vào cái phần tỷ lệ kèo cho tất cả anh em xem đây anh em thấy cái phần tỷ lệ kèo là trong cái trận này Arsenal đang chấp với cái mã kèo là một mã kèo một nha anh em thì à, Arsenal đang chấp với cái mã kèo một mà tài xỉu thì 2.5 thì trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng Arsenal và thằng Fulham này thì ít nhất là bèo nhất là cũng hai bàn thắng rồi anh em nhưng mà hai bàn thắng chỉ có một trận thôi còn những trận khác từ ba bàn đến bốn bàn thì trận này anh em có thể vào cái mã kèo tài và anh em có thể vào cái mã kèo Asinan, Asinan chấp một cho mình nha. Nếu mà anh em nào chơi trang thì mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo là Asinan chấp 0,75 hoặc là 0.5. Thì anh em có thể chờ ra sân chừng tầm 5 phút đến 10 phút thì kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 hoặc 0.75 thì anh em vào kèo thì nếu mà Arsenal có thể ăn 2-1 hoặc 1-0 thì cái tỷ lệ anh em húp kèo rất là cao còn anh em mà vào thẳng cái kèo một hòa thì cái tỷ lệ anh em hòa rất là cao luôn nha thì hiệp 1, hiệp 1 mình sẽ chờ à, tới gần tới giờ bóng lăn mình sẽ cập nhật kèo trên nhóm cho tất cả anh em còn gốc. Góc thì Arsenal đá nghiêng về tài góc thì anh em cứ vào tài góc mạnh tay cho mình. Thằng Fulham này cũng đá về nghiêng về cánh rất là mạnh. Thì anh em cứ vào cái tài góc 9.5 và hiệp 1 anh em vào cái tài góc 4.5 cho mình. Thì anh em chỉ cần vào hai cái mã kèo góc này là tỷ lệ anh em ăn rất là cao. Còn anh em cứ ờ, chờ kèo tuột anh em hảo vào cái kèo ờ, Arsenal chấp với không mã kèo 0.5 hoặc 0.75 0.75 cũng được nha đó là những cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần à, tại sao mình cho tất cả anh em nằm Arsenal chấp 1 thì anh em cũng thấy bên phía um, Fulham đang thiếu rất là nhiều cầu thủ trụ cột thì Fulham sẽ chơi với cái đội hình cầu thủ mới và nếu mà Fulham chơi với thiếu nhiều trụ cột như thế này thì uh, anh em nên nằm nằm Arsenal thì Arsenal trận này cũng sẽ tung với cái đội hình nhẹ nhẹ mà đáng lý là Arsenal phải dưỡng dò cho cái trận lượt về trên sân nhà của mình đá cúp C2 nha anh em. Nhưng mà Arsenal vẫn tung cái đội hình mạnh nhất ra có thể để cho các cầu thủ à, có cái phong độ tốt nhất để các cầu thủ à, có thể à, chiến đấu trên sân nhà của mình gặp trước Sporting trên lượt về. Thì à, anh em cứ nằm mạnh tay với cái mã kèo Arsenal và cái mã kèo tài cho mình đó là cái những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em thì anh em nào á mà quan tâm về những cái mã kèo trận Arsenal này thì anh em cứ vào cái mã kèo giống như mình cho còn anh em nào mà không tin tưởng mình cho những anh em những mã kèo thì anh em cứ đánh nghịch kèo mình cho còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi đăng ký trang để chơi những cái mã kèo hiệu quả hơn anh em có thể chờ kèo tuột. Giống như cái trận này anh em nếu mà anh em chơi ngoài là anh em không chờ kèo được, anh em chỉ vào được là một